có tiếng cho lưu trao cô hai tia cờ yêu sư cũ chỉ mua lu yêu anh ru ê ư cho kê sĩ lu yêu chỉ mua lu tu mu yêu sĩ lu có cứ sao xiao

Chinga xia khó to mùa yêu nó Mùa ya tia có trong lúa khóa yêu Lời ya tia có lời đã xì cú Mùa khó thơ trong có tia tơ Không có mùa kể tơ Chỉ có yêu mùa kia chỉ khía ý lo đâu thu bao lì cơ bùa bao cơ lu xin lì thì khâu cô nó kia cơ mu yếu gì chỉ tao lì thì cơ yếu qua tao chưa đủ ta bao ly cả mùi yêu gì lời ế của gió hoa cha yêu nên xin từ gió mùa cờ phụ chỉ bao nhớ giờ chỉ mùa cờ hãy cả buồn nói giờ tôi cũng bỏ thì có thứ muốn yêu gì chẳng có chiếc khăn thì lo đâu cũng bao ly có qua bao cô lưu xe lưu thì không thu nó